chỉ xem xét quyết định những vấn đề cấp bách rồi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đã chín đã đủ rõ và có sự đồng thuận thống nhất cao Đấy, nguyên tắc như thế thì chúng ta đưa vào thì tôi nhắc lại là cái thứ nhất là quy hoạch tổng thể quốc gia thứ hai là xem xét thông qua dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi thứ ba là báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy định tài khoản 3 nghị quyết 30 thứ tư là một số các cái vấn đề cấp bách khác về tài chính và ngân sách và nếu mà được ấy, thì chúng tôi thống nhất trong tuần đầu của tháng 1 sau khi chúng ta nghỉ Tết Dương lịch là nên là tổ chức họp